có nghe một cái tin về à, à, một số cái à, nghị định cái chuyện này chuyện hơi chuyện lớn nhưng mà Dũng cũng muốn à, cho một số ý kiến vì à, à bản thân Dũng à, ra đường rất nhiều và à, Dũng à, hay ở ngoài đường nhiều hơn là ở trong nhà nên Dũng cũng có nhiều số cái kinh nghiệm à, thực tế Dũng muốn chia sẻ và cũng như có một phần ý kiến nào đó để à, giảm bớt một số à, cái luồng ý kiến mà mà một số bạn cũng hay à, dạng cũng hay à, bức xúc quá nhiều là vấn đề là tất cả các xe đều phải bật đèn kể cả ban ngày và ban đêm để tránh tình trạng tai nạn này nọ xảy ra liệu nó có khả thi hay không và nó có hợp lý à, với anh em hay không và à, tất cả cái à, này nó nó gọi là cái dự thảo thôi nhưng mà làm cho những anh em xem qua thì một số anh em cũng hay bức xúc và đưa lên mạng rất nhiều thì Dũng muốn chia sẻ một số ý kiến của Dũng thì mà anh em vào video này luôn thì ok thì Dũng cũng chia sẻ anh em về một số cái khi nào chúng ta sử dụng những cái loại đèn gọi là đèn của chúng ta đó thì theo theo Dũng cũng chạy thì anh em nên à, khi nào mà à, ban đêm thì chắc chắn chúng ta phải bật đèn rồi nếu chung không bật đèn thì cũng không phải chạy được và đôi lúc cũng à, vi phạm này nọ tùm lum thì đó là ban đêm và hai là anh em à, <clears throat> ở dưới cái chạy qua một số cái à, hầm á, gọi là giống như tên thành thị này gọi là thành phố á, thì có cái hầm à, hầm thủ thiêm thì anh em chạy qua cũng nên à, bật đèn nha ok thêm một cái trường hợp mà anh em cần phải bật đèn á đó đó là lúc mà dạng giống như những những cái lúc mà trời mưa mà tối thui á, dạng anh em đi ngoài mưa mưa lớn rất nhiều thì anh em cũng nên bật đèn thì khi bật đèn thì phương tiện khác người ta thấy cái ánh sáng người ta có thể né anh em và tránh tình trạng tai nạn đó là một số cái trường hợp là anh em nên bật đèn là nó hợp lý nhất và tất cả mọi người đều ok hết đều ủng hộ và mình thấy ai cũng làm theo hết à, thì đó đó là một số cái trường hợp nếu mà thật sự có có có cái trường hợp là anh em nên à, bật đèn ban ngày á thì à, đó đó cũng là một số cái nó nó sẽ làm ảnh hưởng cho đặc biệt á là ảnh hưởng tới à, xe của chúng ta là xe chúng ta nhiều bạn đôi lúc sống bằng nghề shipper hay là những cái nghề dạng đi ngoài đường thì à, không lẽ anh em bật đèn suốt cả ngày và anh em chạy mười mấy tiếng đồng hồ hoặc hai tiếng đồng hồ anh em cứ bật suốt thì à, đèn nào mà chịu nổi nha anh em thì à, một số xe thì đôi lúc đâu có sử dụng những cái đèn led này nọ đâu nó giảm điện và nó sáng hung thì nó nó sẽ làm lẹ đứt bóng lắm và thứ hai là cái bình của chúng ta cái bình ắc quy của chúng ta thì nó làm sao mà nó tải nổi cái à, dạng giống như là điện lúc nào cũng nóng hết và đặc biệt là đi ngoài nắng nữa ok đó là một số cái à, mình thấy à, khuyết điểm là à, không nên bật à, đèn vào ban ngày nha okay. thêm một cái à, phần là à, chúng ta không nên bật đèn vì à, ban ngày vì đa số chúng ta đang sống ở à, dạng không phải là những cái nước bên nước ngoài những nước mà có sương mù tối thui có tiết này nọ thì chúng ta bật đèn suốt thì à, họ thiết kế những cái dạng bóng đèn À, phù hợp và những bóng đèn đó nó nó dạng giống như là nó có tuổi thọ cao còn những bóng đèn của đem về Việt Nam thì đôi lúc anh em độ chế tá lả bên hết anh em ra ngoài đường mà trời à, <laughs> dạng trời nóng trời sáng nữa mặt trời anh thấy anh em thấy nó sáng trưng luôn thì à, đôi lúc chúng ta xịt à, nó còn nóng thêm nó tăng thêm nhiệt độ cho à, xung quanh môi trường và tăng thêm dạng à, giống như lẻ đứt bóng nữa đó đó, đó là một, một cái khuyết điểm mà mình thấy cũng không có hợp lý nha ok trường hợp mà mình thấy không có hợp lý đó đó là khi anh em thường anh em chạy ngoài à, ban ngày thì anh em thấy ánh sáng chúng ta rất nhiều và chúng ta bật đèn thật sự nó cũng không có tác dụng gì hết Đôi lúc nhiều cái đèn nó bật à, liên tục và đặc biệt à, mình sống ở những cái thành phố lớn giống như à, À, Dũng hiện tại đi Dũng sống ở à, Sài Gòn thì đôi lúc anh em biết cái lượng xe nó như thế nào mỗi lần kẹt xe nó nó nó, đùng số lượng bao nhiêu mấy ngàn chiếc ai cũng bật đèn hết người này bật đèn người kia bật đèn lại chói qua chói lại đôi lúc à, à, ánh ánh sáng nó làm cho à, những cái người quan sát họ họ thêm giống như là họ thêm mờ cái con mắt nữa giống như anh em tiếp xúc vô à, đi ngoài nắng anh em à, thấy ánh sáng mặt trời quá nhiều anh em vừa vô nhà là tối thui luôn con mắt anh em tự nhiên tối thui thôi nó giống giống như chúng ta bị à, à, xây sẩm mặt mày vậy đó đó đó mình thấy một trường hợp cũng không có hợp lý nha anh em ok một cái trường hợp nữa nếu nếu mình thật sự cái cái này nó nó có thể là dự thảo thôi một số anh em cũng hay à, à nhớ lại là tất cả những cái à, lực hay gì đó thì đường, đường đưa ra thì nó dạng là dự thảo thôi nha anh em chưa có thật sự áp dụng và tất cả mọi người chưa có ai áp dụng hết nếu mà thật sự tất cả mọi người áp dụng thì anh em có nên có những cái ý kiến gọi là à, bức xúc à, mạnh dạng một số anh em rồi hay bức xúc mạnh dạng chửi rủa này nọ mình thấy cũng à, hơi à, sót nha anh em vì thật sự nó chưa có thật sự áp dụng nó mới dự thảo thôi anh em không nên dùng những cái từ ngữ nó hơi à, chua chát đôi lúc nó, nó ảnh hưởng tới cuộc sống của anh em <laughs> và đôi lúc à, nó à, làm cho cái lịch sử anh em cũng hơi hơi bị chua nha thì đó đó là một cái lưu ý mà anh em nên nhớ là chỉ là dự thảo thôi chưa có áp dụng ok thêm thêm một cái là mình nghĩ nếu mà thật sự cái này nó nó áp dụng và mình thấy một số cái nó à, mình à, chia sẻ những cái nhược điểm mà nếu mà nó bật đèn suốt cả ngày thì nó nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều thứ còn nếu nếu mà thật sự nó áp dụng thì anh em nên chuyển qua xài những cái loại đèn led và bình thì đôi lúc anh em chắc cũng phải thay bình rất nhiều và anh em à, cần phải uh, sử dụng xe tiết kiệm như thế nào nữa thí dụ đi bằng ngày thì ban đêm chúng ta không nên đi nữa hoặc chúng ta đi vài tiếng đồng hồ chúng ta ngưng chúng ta nghỉ chúng ta đợi chút xíu chúng ta đi tiếp chứ nếu mà chúng ta đi đường dài hoặc chúng ta làm những công việc mà chạy suốt ngày ngoài đường á thì lẹ đứt bóng lắm và nó ảnh hưởng tới à, xe của chúng ta rất nhiều nha ok đó là một số cái ý kiến của Dũng ok bây giờ Dũng đã chia sẻ anh em một số cái ý kiến của cá nhân mình và một số cái à, ưu khuyết điểm là nếu mà chúng ta à, bật đèn suốt ngày ban ngày ban đêm bất kể lúc nào chúng ta cũng bật đèn suốt thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới xe ảnh hưởng tới một số cái à, thứ khác mà Dũng đã chia sẻ anh em trong cái phần trước thì anh em nào cảm thấy video này hay ý nghĩa anh em có những cái thắc mắc hoặc à, có những cái nào mà hơi à, bức xúc thì hai anh em à, có những ý kiến hay hay thì anh em comment bên dưới cho mình nha thì để cho mình biết và anh em cứ cho những ý kiến đi thì nó cũng là góp phần cho anh em có được những cái ý kiến tốt đừng cho những người khác những người mà cấp trên người ta có thể là cân nhắc và điều chỉnh chứ đừng đừng có dùng những từ ngữ nó hơi mạnh bạo đôi lúc người ta cũng không thích nha anh em ok video của mình à, tạm dừng tại đây nha anh em hẹn anh em trong những video tiếp theo xin chào hẹn gặp lại